đều nhìn thấy tượng Chúa Kitô nằm trên ngọn núi nhỏ. Núi nhỏ có chiều cao 176 mét so với mặt nước biển. Tượng có chiều cao 32 mét, chiều ngang cánh tay 18 mét 40. Bậc thang từ chân núi lên tới chân tượng có 811 bậc. Trong lòng tượng có cầu thang sánh ốc từ chân lên tới cánh tay có 133 bậc. nào chúng ta cùng nhau đi khám phá bậc thang đi từ đất lên trên ờ, tượng chúa là 811 bậc thang nha các bạn đi mệt xỉu luôn đi mệt xỉu luôn trên những à, đường đi người ta có để những cái ghế cho khách hành hương khi nào mệt thì dừng chân nghỉ và đây là vào mùa hè rồi nên là có hoa phượng rất là đẹp là những nơi bán những hàng lưu niệm cho các vị hành hương từ năm 1972 cho đến năm 1974 thì đất nước hoàn toàn thống nhất công trình bị dở dang nhưng lúc đó là tượng chúa đã làm xong rồi nha chỉ có không có cầu thang và tượng thì được quét vôi qua năm tháng thời gian bỏ quan tới năm 1992 tượng được tu bổ vào giai đoạn 2 làm những bậc thang đi lên tượng đường đi lên lên tượng đó. hai bên ờ, đường có những cái hàng hoa sứ rất là đẹp và rất là mát hôm nay trời cũng không có nắng lắm mệt quá đi các bạn ơi là 300 bậc thang đấy mùa hè nên là hoa phượng à, đã nở rộ rồi nha mọi người và đây có cây keo nè cây keo này ăn rất là ngon hồi nhỏ chúng tôi hay hái ăn quá bây giờ lâu rồi không có ăn hái rồi ăn thử nó như thế nào nha ăn cũng rất là ngon các bạn nếu mà mình đi lên đây mình cắt nước á mình không có nước á mình hái là mình ăn cũng được và đây là một cái eo biển là mũi Minh Phong nơi có rất nhiều cô dâu chú rể ra đó để chụp hình lấy cảnh biển đó. nếu ai đến Vũng Tàu thì có thể ra đó chụp cảnh view rất là đẹp À, chúng ta tiếp tục cuộc hành trình đến à, bậc thang thứ 550 à, đây là bậc thang 550 811 bậc tới 600 rồi nè đã nhìn thấy tượng rồi con đường cuối cùng nữa là đã đến tới tượng nha các bạn rồi chúng ta cùng lên thôi đường đi lên có nhiều chậu kiển rất là đẹp nha đây là những cái chậu sứ lâu năm người ta xây thêm bờ kè để người ta trồng cây vào đây tọa lạc trên ngọn núi Tao Phùng. Chiều cao của tượng là 32 mét. Lòng bàn tay này đến bàn tay kia là 18 mét 4 như các bạn. Vâng, Lòng tượng có một cái cầu thang sáng ốc có 133 bậc để đi lên tới cổ tượng để đi qua hai bên của tượng nào chúng ta cùng lên thôi trên đó nó có một cầu đang trong ốc ở trong bụng đi lên trên đó một trăm mười ba bậc bậc đó là riêng hai bên cái từ bên này qua bên kia là 18 mét tư đi hết được không anh được anh đeo khẩu trang đeo khẩu trang cho dạ đây là bây giờ chúng ta đang đi trong lòng của tượng nha đây là bậc thang sẽ đầu lên lên tượng ngày xưa khi à, năm 1974 là tượng đã xong rồi nha các bạn nhưng mà chưa có lót gạch hoặc là sơn nước những cái à, đường đi này chỉ là bằng vôi thôi sau năm 1992 thì à, được trùng tu lại thì đường đi lên đi xuống rất là nhỏ nha ngày trước thì rộng hơn nhưng mà sau này người ta trùng tu lại người ta dán gạch lên à, cái đường đi nó lại nhỏ lại hẹp hơn ngày xưa đường bậc thang à, từ dưới cái chân tượng lên tới cánh tay của tượng là một trăm ba mươi ba bậc đây đã đến tay rồi xong người bây giờ mình à, chờ người ta xuống là mình qua Thank dạ. you. chính của thành phố Vũng Tàu khi tôi vua nhìn thẳng qua mũi Vinh phong đó là mũi Vinh phong mũi Vinh phong là cấp giữa của biển bãi dứa và biển bãi sao chúng ta đây là những cái trụ à, đinh ở trên cánh tay à. người ta làm như vậy cho không có ai leo lên có thể sẽ bị à, nguy hiểm từ trên đây mà rớt xuống thì <laughs> không còn từ trên đây nhìn xuống là thấy đây là bậc thang sóng ốc đường đi lên trên trong bụng của chúa kitô vua con đi sát trong này nè ngọc rồi đi đi rồi à, ta đi vòng vòng bên ngoài coi còn những gì bên ngoài không năm 1974 trước giải phóng là Thượng Chúa Kitô Vua này đã làm xong rồi nha nhưng mà không có những cái công trình đẹp như bên dưới này như là cầu thang hoặc là đá hoa cương này thôi chỉ có cái tượng là đã có sẵn từ hồi trước rồi nhưng mà ở trong cái lòng tượng đó, ngày xưa là chỉ có quét vôi không có lót gạch như bây giờ sau này năm 1992 thì người ta làm thêm công trình phụ thêm người ta lót gạch lại ta làm cầu thang xung quanh chân của tượng chúa cây súng thần công được xây dựng từ thời pháp thuộc nha nằm ở dưới chân chúa người pháp lên chiếm lĩnh ở nơi đây để làm căn cứ dương ra ngoài biển những cái tàu ngoài biển đến người ta sẽ bắn từ trong này bắn ra ổ pháo thành công này được kéo lên đây từ năm 1902 tháng 6 năm 1902 mốc này người ta ghi rất là rõ ngày 24 tháng 6 năm 1902 1902 mà tới năm 1972 70 năm sau 70 năm sau mới có cái sự vua đây người ta có bán những cái à, đồ lưu niệm nếu ai có mua thì người ta đến người ta mua đồ lưu niệm sóc Thằng sóc nó đâu đây cái hồ nước này đây là cái hồn nước đây là căn cứ hồn nước đã tìm được cái hồn nước rồi nhưng mà bên đó là của khu quân đội người ta không có cho mình quay đây là ngày xưa của quân đội à, người ta ở nhìn ra biển rất là đẹp mình mở đó được ừ. đang có đường hầm thang đây là cái đường mà người ta để di chuyển vật liệu người ta muốn ờ, đưa vật liệu lên trên ờ, tường để người ta xây người ta sẽ đi một cái đường này để di chuyển vật liệu lên đây là cái con đường mòn ở bên dưới nha bên dưới để đi ra con đường chính thì tôi đi cái con đường mòn bên dưới nên đi khám phá nên không có đi con đường chính con đường này là để cho những ờ, chiếc xe chở đồ lên trên tượng chúa đây cho các bạn xem cảnh du lịch người ta cũng đi lên trên người ta tham quan mệt rồi rất là mệt rồi hai lên thì mệt nhưng mà đi xuống thì rất là khỏe và rất là mát nên những ai mà trẻ tuổi ờ, đến Vũng Tàu thì nên có sức khỏe thì nên đến đây tham quan một lần còn những ai mà không có sức khỏe thì hãy xem những clip của tôi tối mệt luôn nè nè ai đi đâu đi mệt quá trời ở đây người ta viết chữ ở đây xuống dắt đi gần đi không đọc ngồi đây ngồi đây mày sao mày đây nè mày nhớ dưới mẹ mày đây uh, nếu mà trong ngày thì ai là người đi lên đi xuống nhiều nhất ha <laughs> tùy thôi chắc bác hả à, thì tùy có trung bình cứ ngày có hai lần hai lần ờ, là ít còn trung bình bốn lần à. ngủ trên này nè à. bây giờ quét lên cái nấu cơm ăn cơm xong chiều lại xuống ba giờ quét à. quét xong cái 6 giờ lại ngủ dưới đó yeah, dạ, dạ. <laughs> yeah. cứ trung bình là, là hai lần còn thường là bốn lần à. cứ lên xuống lên xuống bốn lần yeah. Dạ. ngủ trên đó mà yeah ăn cơm chuyện đó là sáng 6 giờ quét dạ yeah. thì chắc ở đây các bác là đi lên đi xuống nhiều nhất trong ngày ha ừ, <laughs> bây giờ thì khớp xương rồi từ đâu 70 tuổi rồi dạ. là phải đi đó bác sĩ ông nhờ đi. nhờ bác đi nên bác đó. khỏe Kể bác ở trên đây lâu chưa mới ba năm à ba năm hả trước dạ. làm bên đức mẹ bao dâu à trước mẹ bao dâu năm năm dạ dạ cũng quét cho về này mà bố đánh giá đó dạ dạ đức mẹ bao dâu đó cũng quét bực cho về rồi sao bác lại chuyển qua đây bác ở à? thì mệt quá bên đây còn mệt hơn chứ ở đây mệt nhưng mà còn thoải mái chứ còn à. bên kia nó mệt lắm bên kia yeah. coi ba được ban nè yeah, ở yeah. trên ở trên yeah. Dạ. làm ngày nào làm thôi em kênh nhà chúa mỗi tuần này <laughs> chịu khó coi như là ra ngày nào làm khỏe làm mới nghỉ yeah. không rồi con chào bác nha. Bác. Bác. Dạ. Bác. Bác.